cùng đi đi đến chốn xa xôi ta đã trải qua do sương phong ba bụi trần hãy vứt lại sau những năm tháng mệt nhoai cứ vui tươi cười hoài đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi đoạn đường kia phù lắm trong gai gió sương vui bờ tương lai đang chờ thì anh xin nguyện yêu em dù cho thế nào ngàn hương hoa tỏ khắp nhân gian nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời thấy ôi sao bình yên mong thời gian sẽ mãi ngừng lại sẽ mãi cho em tình yêu mãi cho em bài ca mãi cho em bạn vì sao sẽ mình chứng tin anh gửi em mong đến khi ta gặp nhau nhất định hôn tặng em trái tim sẽ trùng nhịp từ phút giây này mong đến cùng nhau sẽ không đổi thay sẽ không đổi lòng bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sóng vỗ miên man anh mây nhẹ nhàng bạn tình ơi ơi bạn tình ơi ơi bạn tình ơi ta sẽ lên xe đón em về nhà bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sẽ không rời xa đoạn đường kia phủ lắm trong gai gió sương phui bờ tương lai đang chờ thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào ngàn hương hoa tỏ khắp gian nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời thấy ôi sao bình yên mong thời gian sẽ mãi ngừng lại sẽ mãi cho em tình yêu mãi cho mong ta mãi bên nhau